Huyền Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin số 16 của TTB TV. Nội dung chính ngay sau đây sẽ bắt đầu bản tin ngày hôm nay. Bữa ăn trưa tại nhà ăn công ty là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu. Đây là nơi tiếp thêm nguồn năng lượng cần thiết sau mỗi buổi sáng làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là trong mùa hè oi nóng này. Vì vậy, nguồn thực phẩm an toàn, sạch luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu và được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Bởi vậy, dù cho ở nhà máy hay công xưởng nào xảy ra ngộ độc thực phẩm thì tại nhà ăn của TTB Group hơn 2 thập kỷ qua chưa một lần xảy ra bất kỳ điều không mong muốn nào. Nhiều cán bộ trong ban lãnh đạo và công nhân công ty bận rộn, không có thời gian chuẩn bị bữa trưa cũng đều đến với nhà ăn tiến bộ. Điều đó góp phần minh chứng thêm cho nguồn thực phẩm an toàn mà ban lãnh đạo, ban quản lý nhà ăn và bộ phận bếp dành cho cán bộ công nhân viên TTB Group trong suốt thời gian qua. bắt đầu làm việc từ năm 2015 đến nay cũng đã được 4 năm rồi. Tôi rất yêu thích công việc của tôi. À, tôi rất à, vui và hạnh phúc với công việc của mình. Giờ cũng là mùa hè rồi nên khâu quan an toàn thực phẩm rất quan trọng nên chúng tôi cũng rất chú trọng với vấn đề à, lựa chọn thực phẩm, à, chế biến các món ăn cho ngon và hợp khẩu vị với cán bộ công nhân viên trong công ty. Trưa được bắt đầu từ 11 giờ 15 trong không gian nhà ăn vô cùng rộng rãi với gần 200 mét vuông, phục vụ hơn 500 người, trên 1.000 cán bộ công nhân viên. Mỗi buổi trưa, ban lãnh đạo công ty đều xuống đây để ăn trưa cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Bữa ăn nào tại đây cũng có thực đơn rõ ràng và được đo lường về những tiêu chuẩn dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho một ngày dài làm việc. Bầu không khí vui vẻ, gần gũi tại đây đã xua tan đi hết những mệt mỏi, gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên công ty lại gần nhau hơn. TTB Group không chỉ quan tâm đến những việc lớn lao mà còn chăm chút đến từng bữa ăn cho mọi cán bộ công nhân viên tại đây. Đây là niềm động viên, khích lệ to lớn, giúp cho tập thể cán bộ công nhân viên chung sức xây dựng TTB Group ngày một vững mạnh hơn. Ờ, hiện tại à, bếp ăn à, của công ty đang à, phục vụ gần 100 cán bộ nhân viên công ty ăn trưa tại công ty thì à, thay mặt cho ban chấp hành công đoàn à, xin được à, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn cũng như là cán bộ nhân viên công ty được ăn những bữa trưa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng dụng cụ bếp ăn thì rất là sạch sẽ và môi trường nhà ăn thì cũng rất là thoáng mát trên đã khép lại bản tin của TTB TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.